giá 8,3 tỷ. Đất 2 mặt tiền Măng Linh, phường 7, diện tích 471m2, 200m2 xây dựng, sổ riêng, đường ô tô, hướng Tây Nam, đất cách trung tâm Đà Lạt 8km, gần Lý Nhã Kỳ Resort, view thung lũng thoáng, thích hợp nghỉ dưỡng, giá 9,6 tỷ. Khách sạn, mặt tiền Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường 1, diện tích 82m2, diện tích sàn 390m2, sổ riêng xây dựng đã hoàn công, kết cấu, một trệt 5 lầu, 25 phòng kinh doanh toilet khép kín, đầy đủ tiện ích, một sảnh lớn, phòng giặt, ban công, thang máy và nội thất sang trọng. Khách sạn đang cho thuê với mức giá 85 triệu trên một tháng, hướng Tây, đường nhựa lộ giới 10m. Khách sạn cách chợ Đà Lạt 300m, nằm ngay khu trung tâm Hòa Bình, xung quanh tập trung nhiều ngân hàng, trường học, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi, giá 48 tỷ. Đất Hoàng Hoa Thám,